trang nghiêm đài sen ngự tòa đài hung tư phụ thích ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chắp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dâng lời giảm nguyện thiết tha đệ tử phước duyên thiếu kém em sống trong thất niềm lâu dài Không được sớm gặp chánh pháp Bao nhiêu phiền lụy đã gây Bao nhiêu lỡ lầm vùng dài Vô minh che lập tháng ngày Vương tâm gieo hạt giống sâu tham sân từ ai giấy đầy những nghiệp sát đào dâm vòng gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp chương nguyện xin sám hối từ đây đệ tử thấy mình nông nổi con đường chạy niệm làng sao chất chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy rằng vặt lo âu vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cách hố kia can rồng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về tam bào ăn năn khẩn thiết cúi đầu đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tầm hạt lành không mọc tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đến tối cuộc đời quen lối bo hình bạc bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong rồi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dần xem thường bảo vật trong tay dài đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sau khô miệt mài giờ đây trầm sóng bão điềm con miền sam hôi đổi thay đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về chư Phật mười phương cùng với các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác thành hiền chi thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ trên miên xin lấy cam lỗ tình thương tắt não phiền xin lấy con thuyền tránh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên xin nguyện sống đời tình thức học theo đạo lý chân huyền thực tập nụ cười hơi thở trong đời tránh niệm tính chuyên đệ tử xin nguyên trở lại sống trong hiện tại hiện màu vườn tâm ươm hạt rong tốt vun trong hiểu biết thương yêu sinh nguyện học phép quang chiêu tập nhìn tập hiểu thật sâu thấy được tự tánh các pháp thoát ngoài sinh từ chẳng lao nguyện học nói lời ai ngự thương yêu chăm sóc sớm nhiều đêm nguồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau đến đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bàn dạy sâu, xin thành tâm hương một nẻo này sen con nguyện hồi đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin chuyên cần tu tập vun tròn đạo qua về sau Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối chư Phật Nam mô cầu sám hối Phật Đà trang nghiêm đài sen ngự tòa đài hung tư phụ thích ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chắp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dâng lời sám nguyện thiết tha đệ tử phước duyên thiếu kém sống trong thất niệm lâu dài không được sớm gặp chánh pháp bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô minh che lấp tháng ngày vương tâm gieo hạt dòng sâu tham sân từ ai giấy đầy những nghiệp sát đào dâm vòng gây nên từ trước đến nay nhưng điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp chương nguyện xin sám hối từ đây đệ tử thấy mình nông nổi con đường chánh niệm làng sao chất chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy rằng vặt lo âu vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu ly luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cách hố kia can dòng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về tam bào ăn năn khẩn thiết cúi đầu đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tằm hạt lành không mọc tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời quen lối bo hình bạc bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bần về quá khứ hoặc lo rong rồi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dần xem thường bảo vật trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sau khô miệt mài giờ đây trầm sóng bão điền con mình sám hối đổi thay đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về chư Phật mười phương cùng với các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác thành hiền chi thành cầu sinh sám hối bao nhiêu lầm lỡ trên miên xin lấy cam lỗ tình thương dập tắt não phiền xin lấy con thuyền tránh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên xin nguyện sống đời tình thức học theo đạo lý chân truyền thực tập nụ cười hơi thở trong đời tránh niệm tính chuyên đệ tử xin trở lại sống trong hiện tại hiện màu vườn tâm ươm hạt rong tốt vun trong hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quang chiêu tập nhìn tập hiểu thật sâu thấy được tự tánh các pháp thoát ngoài sinh từ chẳng lao nguyện học nói lời ai ngự thương yêu chăm sóc sớm chiều đêm buồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau đến đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bàn dạy sau tính thành tâm hương một nén đài sen con từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện sinh chuyên cần tu tập vun tròn đạo qua về sau nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật Nam mô cầu sám hội Phật Đà trang nghiêm đài sen ngự tòa đại hùng từ phụ thích ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chấp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dâng lời giảm nguyện thiết tha Đệ tử phước duyên thiếu kém Sống trong thất niềm lâu dài không được sớm gặp chánh pháp bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô minh che lập tháng ngày vương tâm gieo hạt giống sâu tham sân từ ái dây đầy những nghiệp sắc đào dâm vòng gây nên từ trước đến nay nhưng điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp chương nguyện xin sám hối từ đây đệ tử thấy mình nông nổi con đường chánh niệm làng sao chất chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy rằng vặt lo âu vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cách hố kia can rồng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về tam bào ăn năn khẩn thiết cúi đầu đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tầm hạt lành không mọc tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời quen lối bó hình bạc bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong rủi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dần xem thường bảo vật trong tay dài đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sau khô mịt mài giờ đây trầm sóng bão điềm con mình sám hối đổi thay đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về chư phật mười phương cùng với các vị bồ tát thanh văn duyên giác thành hiền chi thành cầu sinh sám hối bao nhiêu lầm lỡ trên miên xin lấy cam lỗ tình thủy tưới lên dập tắt não phiền xin lấy con thuyền tránh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên bên sống đời tình thức học theo đạo lý chân truyền thực tập nụ cười hơi thở trong đời chánh niệm tính chuyên đệ tử sinh nguyện trở lại sống trong hiện tại hiện màu vương tâm ươm hạt rong tốt vun trong hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quảng chiêu tập nhìn tập hiểu thật sâu thấy được tự tánh các pháp thoát ngoài sinh từ chẳng lao nguyện học nói lời ai ngự thương yêu chăm sóc sơn chiều đêm buồn vui tới mọi giúp người với nỗi sầu đau đến đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bàn dạy sâu, tinh thành tâm hương một nén đài sen con nguyện hội đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện sinh chuyên cần tu tập vun tròn đạo qua về sau nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám hối phật đà